4 giờ uống thuốc một ngày uống hai cử 8 giờ sáng uống 4 giờ chiều uống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 lúc trước hồi à, đợt à, phước biết bà là bà hình như là 83 tuổi giờ là 4 năm rồi giờ à. là lên uh, à, 87 rồi rồi tại vì uh, cũng có cô chú anh chị uh, lâu ngày rồi thấy con không có quay về bà đó uh, nên uh, nhờ con ghé lại hỏi thăm bà rồi uh, coi bà dạo này tình hình như thế nào à, một tháng bây giờ mình có được lãnh tiền trợ cấp gì không á bà có à được bao nhiêu rồi bà à, bà bà à. thứ mấy đi con tiện xin ờ, xin tên đi à, lãnh tiền người già đó dạ được bao nhiêu bà được ba trăm mấy à được ba trăm mấy bà thứ mấy để con tiện xưng hô hả bà thứ mấy để con tiện xưng hô thứ hai à bà hai ha ta kêu bà hai xuyên không à, bà phải động dạ đây là cái ờ, phần mộ bà nằm giữa ngôi nhà của bà luôn nè à, bà có thể à, chia sẻ cái mộ này là của ai không ở dưới chợ à là cũng có à, cũng cũng còn con cái đồ có à, rồi sao mà bà ở đây rồi con cái họ không chịu lấy cốt đi hay sao bà công an dự vô lấy cho bà đâu nó còn nó không có nói nó không lấy anh em đông quá để nó họp lại rồi coi ngày nào tốt rồi nó điện nó báo cho công an à, hay. vậy đó hả cái này là cái mộ này khoảng bao lâu rồi đó bà lâu rồi mấy chục năm rồi Ai ơi, à, bà chết hồi 46 tuổi, năm nay bà trăm lẻ mấy tuổi rồi Vậy là tính ra là cái mộ này là lúc à, bà bao nhiêu tuổi là bà biết rồi Lúc bà bao nhiêu tuổi là bà biết cái mộ này bà ở đây rồi Nhà ra hồi đó ở đây nè, ngang cửa nè Dạ lúc đem ra lại lấy chôn á rồi lúc ờ, đó là bà bao nhiêu tuổi mà ở đây rồi bà mấy tuổi hả à? à giờ bà tám mấy thì tính ra là sáu mươi mấy năm rồi đó hả wow trên sáu chục năm rồi Rồi đất này ở đây là của mình luôn hay sao bà? Tại vì nhiều cô chú anh chị muốn ờ, Hồi đó là hỏi đây chia sẻ lại. Đi tùy. À. à. Cha đi về nước ờ, hiến cho chùa. À người nào có đệ tử của chùa thì mới cho chôn đây à. còn không có đệ tử thì chôn nghĩa trang à. rồi cái phần đất này là của bà hay là của ai à ở hồi đó của nhà nước ờ, của à. à. rồi thấy gì giờ bà dựng lên bà ở rồi địa phương thấy gì cho bà ở luôn mà chừng nào mất thì thôi còn giờ là ngoài cái sức khỏe bà là bệnh ra thì cơm nước tự tự túc hết vẫn đi tới ờ, lui nấu cơm đâu bình thường con thấy bà có đang ờ, đang ờ, nấu cơm chuẩn bị ăn hay gì nè thấy nãy có bới tô cơm nè ừ, nãy có bới tô cơm rồi nấu lò xô luôn đây là cái nước bà xài à đi mua ha dạ đi Ủa, ở đây nhà... ăn 5 ngày ở đây bà vệ sinh ở đâu đâu có đi được à đi vô ờ, bô sau đó mình đổ hả, hả? ở đây mình vệ sinh ở đâu đó có nhà vệ sinh hả ờ à, bên đây hả à trời ơi nhỏ xíu mở cửa ra đi à, sạch sẽ lắm chứ ông ơi à. có có có nhà vệ sinh ở quen rồi rồi con cái của bà còn không bốn đứa rồi đâu hết rồi hai trai hai gái đi tứ tán hết trơn à. à lâu lâu tết được có về thăm bà không lâu lâu có về thăm à. thằng ở thành phố á nó về sườn à còn mấy đứa ở đây không à, bà, bà bà nhớ con ghé con thăm bà cái đợt nào biết không con kể lần gì là bà nhớ nè cái đợt mà con cho tiền mà xong qua ngày hôm sau rồi có nhỏ nào lại nó thay dầu cho bà nó lấy tiền của bà đó nhớ không à, à sau cái bữa sau cái con ghé lại con cho bà lại 2 triệu đó nhớ không à. nhớ chưa nhớ nó thay dầu xong rồi nó nó, nó gồm quần áo của bà nó đi luôn á à lấy nguyên bộ luôn <laughs> nhớ không đó cái bữa nó vô nó kêu bà nằm xuống nó thay dầu tha bọng gì cho bà xong rồi nó đi đó rồi gượt theo không kịp à đâu có đi đâu chừng dòm qua dòm lỡ đi mất tiêu rồi à, bộ đồ rồi à, nó lột có lấy ra cái quần ra thì à, để đây còn cái áo thì để đầu nằm dạ đã lấy luôn vậy đó gom quần áo đi luôn à. mất luôn bộ đồ ừ. thì đó cái bởi vậy xong rồi có người điện cho con đó qua ngày hôm sau con ghé lại con cho tiền mà lại đó nhá à, à. nhớ rồi <laughs> nhớ chưa nói vậy là mày nhắc lại vậy mới là nhớ đúng không à ta không có lẫn à. nhưng mà điếc như là lớn tuổi rồi thì bị lãng tai rồi hàng ngày bà có ờ, đốt đốt nhang cho cô đây không cái này chắc nghi là à, mình kêu bằng cô luôn quá cái phần mộ này mình kêu bằng cô luôn hả bà à, ờ, 1913 mất năm uh, 1956 56 hay 55 Thấy năm còn nhớ là lại 56 mất năm 43 tuổi. Kiếm nhà bà khổ ghê ha dạ à, năm 16 tới bây giờ là hỏi tên bà nói tên bà không ai biết á à, trừ ơi trừ bao nhiêu năm nói trừ bà hai tiền là sao biết dạ rồi tối bà ngủ ở đây ngủ gì rồi có gặp ma không bà có về bà phù hộ cho bà không có gặp ma không Hả? có gặp ma không không <laughs> ở xưa giờ quen rồi không gặp luôn bà cúng giấy hoài à không à. có thấy gì hết ngày mình đốt nhang ờ, mấy lần sẵn mình đốt nhang cho ông, ông ông ông nhà xong rồi đốt nhang luôn thôi đốt uh, à. 5 giờ này đốt rồi 5 giờ sáng đốt như là cái phần đất ở đây là của bên ờ, cái phần đất ở đây là của giờ là của nhà nước dạ, à, bà ở đậu đây nước. luôn bà ở đậu đây luôn nhưng mà hồi đó bà có làm công an 9 năm à lúc trước là bà Nếu công an luôn ăn đó à. ở bà mới uh, làm đơn bà xin dạ trên uh, nhà đất thành phố nhà đất uh, phường dạ súng đo là đàng hoàng đó cái đâu phải không tin đâu nó xuống cấp hết trơn ha nhà dạ, là tính ra người đó nói uh, gì hai ơi cái nhà không ra cái nhà cái tròi không ra cái tròi biết đo làm sao nói con cứ uh, chú đo bề ngang ba thước bề dài bảy thước thôi nữa bà lãnh lương bà mua hồi đó lá rẻ đó à. lá cây rẻ à, bà mua đồ bà mua lá bà lọt còn hồi, đó, này... hồi đó con cháu năm nó ở chung rồi ổng lớn tuổi ổng ngủ nghe không được đó dạ bởi mấy sinh là này là cách rồi dạo này ờ, có còn ờ, phơi cơm nữa không ờ, bà hai dạo này có còn phơi cơm nữa không nè mình ra đây à, đi cho nó mát con đúng Anh rồi chỗ đâu phơi giờ hết được mà phơi hả không ai mua nữa dạ điện nước ở đây là mình xài như thế nào bà tự trả tiền hay sao ừ là mình lãnh cái tiền mà trợ cấp á hả rồi mình uh, ờ, giả tháng khoảng bao nhiêu tiền á bà, bà hai à là không có bao nhiêu bây giờ té rồi ờ, xong mướn tay giặt đồ không mà giặt áo Ông à. Dạ. quân nhà tao thì tự anh tao giặt năm ngày đưa cho tay giặt ta ăn có bảy ngàn, tám ngàn à, Tức là thuê người Áo ta nhặt luôn Con thấy bà là như bị cái lưng nó còng xuống luôn phải không? Giờ là không có đứng, đứng thẳng được nữa hả? Đâu, à, bà, bà, bà, bà bước xuống cho con thử rồi bà đi Bà bước xuống thử giùm con bà đi Bà đi coi con thấy cái lưng bà nó hơi bị còng á Bị lãng tay bà, bà bước xuống bà bước xuống bà đi ra đây dùm con cái coi coi lưng bà như bị còng hay gì á bà bị lãng tay nha cô chú anh chị nên thì khó chị. đi đó dạ bởi ít con đi chợ đó dạ à, mình ngồi đây đi bà dạ. rồi giờ có ờ, có ai hay ghé thăm bà không có ai hay ghé thăm bà không ngày hôm kia có ờ, chú ở ờ, thành phố có, có ghé thăm bà à vậy đó hả rồi à, mấy cái nhóm à, từ thiện à, gần lâu lâu có phát gạo gì cho bà nữa không không Lúc lâu lắm rồi có cho ít gạo dạ bị cắt hết rồi hả hồi là còn cho gạo hoài giờ ít dạ. cho ờ. ngoài cái phần tiền mà trợ cấp của địa phương ba trăm mấy đó là bà còn cái nguồn thu nhập nào nữa không ba tháng này một quý đó, bà lãnh tiền công an trợ cấp cho bà đó năm trăm à tức là bên phần ờ, công an vẫn còn trợ cấp cho bà ôi vậy tuyệt vời nhưng mà 3 tháng mới lạnh. hồi đó cho gạo cho đồ nhiều lắm bây dạ. giờ <laughs> lại thăm sức khỏe thôi chứ cho năm năm trăm thôi chứ không à, có cho đâu nhiều à. dạ. thấy không cô chú anh chị ở uh, giữa cái uh, giữa căn nhà có một cái ngôi mộ bà sống tới từng tuổi này là bà 87 tuổi thì theo Phước uh, biết ở trên cái ngôi mộ uh, là đã đã có là từ năm 1956 đến bây giờ là 2023 thì tức là 67 năm bà bà 87 tuổi thì tức lúc trước bà chỉ có 20 tuổi thôi là đã sống tại đây rồi ở quen rồi hết sợ rồi ha Ủa, rồi vậy là con cái họ là nói là chừng nữa Đấy, có có, có dịp mới quay lại hai à, đấy. cái giò với cái thân sống à, dạ. đi chợ cả vấn đề á dạ. đây đi ra chợ là nghỉ bốn lần mới tới chợ trời ơi bởi bà mua à, một lần mà ăn bốn năm ngày là mới đi nữa à, một lần mình đi chợ khoảng bao nhiêu tiền được như uh, nhiêu tiền nhiều không trời ơi ta thương uh, đi ra mua không à, có mua cá dạ. sợ xương à. mua gà ta bán 10 ngàn, 15 ngàn trở lại Ăn dạ. được 4 năm ngày 4 năm ngày luôn không ai nấu canh nấu riêu gì hết mưa ở đây giờ nó có dột không á bà hai không thấy vậy mà nó cũng ờ, đỡ ha mấy chục năm rồi mình có đây mình có hay thay ton hay gì không mà sao nó còn kiên cố dữ vậy ta ở đây mình có hay thay ờ, có thay cái này lần nào chưa có thay thì, rồi hả thì đó nhỏ cháu nó cho 3 triệu cái nhắn ra thằng ở thành phố nó về dạ đi mua cây rồi nó lợp mấy sao nè à. Ờ. rồi đó rồi rồi thôi vậy cũng à, lâu lâu con ghé thăm bà coi có bà thấy bà còn khỏe gì thì cũng ờ, cũng mừng rồi đây con uh, chích quỷ Đâu, ra có tiền mà cho dữ vậy trời ơi chị gửi bạn chịu cho bà ờ, bà cảm ơn nhiều lắm nha mua đồ ăn gì đó ăn hồi bổ mình ăn cá không được thì mình ăn thịt mua thịt mình ăn rồi lâu lâu nữa có dịp nữa con ghé con à, thăm con tên phước <laughs> nhớ nha dạ. nói cái thằng tên gì thì không nhớ nhưng mà nói cái vụ mất tiền thì nhớ <laughs> nhớ chưa dạ. nhớ ha rồi vậy chúc sức khỏe bà hai nha giữ gìn sức khỏe nha có gì cơm nước gì đi dạ đi về thành phố luôn ha không con ở cần thơ ở cần thơ hả dạ con ở cần thơ bởi vì rồi à, bận nhiều việc rồi với lại uh, nghĩ lúc trước giờ cũng có nhiều nhóm ghé thăm bà rồi bởi vì gần 4 năm nay con mới quay trở lại đây thăm từ sau cái vụ mà bà bị uh, mất tiền đó giờ mới quay trở lại thăm <laughs> giờ lại thấy bà vẫn còn khỏe là thấy vui đó <laughs> bán con dành dụng để tiền đàn thủ để có bệnh hoạn đâu có tiền đi ờ, khám bệnh dạ nó lấy hết trơn <laughs> bởi vậy khổ đã nghèo rồi đã già cả rồi còn gặp vậy nữa rồi Mày thôi sức khỏe nha đó. dạ dạ rồi thôi giờ một lần nữa phước uh, uh, chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại uh, ở clip sau bà vẫn còn khỏe à. rồi bye bye và hẹn gặp lại có gì ăn Có cơm đi bà bà cháu cũng như không